giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình sau.